tắc đường thì làm gì ờ lên thiên đàng lên thiên đàng yeah. <laughs> vào đời để kiếm cơm lao vào đời tìm cơ hội tiếng thành thị đừng lấp lánh đêm thành thị đừng trơ trọi như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài bước ra ngoài rồi mới biết không ở đâu bằng ở nhà biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá dù khi kiệt sức chỉ vì gắn giữ mình không xấu xa đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với máy an tim bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà máy an yên mọi khi phức tạp như rễ má và dây mơ về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ màn thơ bao non nước lên chiếc xe này chờ một niềm tha thức xua những đêm ngày cùng dòng người trên phố mang sắc mai hương đào tìm về nơi ấm êm đường về nhà là pháo tim ta dấu nắng mưa gần xa tót bát vang dây nhà vẫn luôn chờ ta nhà có góc phường nhiều chó nhiều gà đám bạn nói con khó chịu và là thích gió trời hơn gió điều hòa o oh, về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đứa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi trả lời như cái máy về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thực cái là bay ấm em hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dẫu trời mưa cho nắng vẫn không bao giờ nề chỉ đơn giản là con được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại đi về nhà mệt quá đi về nhà mông lung đi về nhà trên vên đi về nhà không có việc gì về đi về nhà oh không có việc gì về đi về nhà đi về nhà đi về nhà đi về nhà đường về nhà là phao tim ta dấu nắng mưa gần xa vẫn luôn chờ ta đường về nhà là pháo tim ta dẫu có muôn trùng qua vẫn đôi sao rời nhà vẫn luôn là nhà nhà có thể lớn có thể nhỏ có thể không khang trang cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng lớn lên làm người tốt mong một tương lai sáng lạng cầm cúi cả đời không bao giờ thấy than vang đường về